sau khi mà chúng ta lên uh, đến đến chùa thì chúng ta gửi xe ở hai xe ờ, sau đó là chúng ta sẽ ờ, đi xe điện chúng ta lên mua vé chùa lên, chùa ở đây là sau khi mà chúng ta mua vé xong thì chúng ta lên những con tàu con thuyền như thế này chúng ta đi dọc cái con sông chúng ta lên chùa lên đây là cái hành trình là phần tiếp theo của kênh Việt Nam Travel cùng à, quý vị bạn đi lễ chùa đầu năm vé lên chùa Lôi Âm là 20 ngàn và có giá trị từ 6 giờ sáng 6 giờ tối trẻ em thì không mất tiền đây như em bé này là không mất tiền sau khi mà chúng ta lên tàu thì là nhà tàu và thuyền sẽ phát cho mọi người một cái áo phao bởi vì ở đây là cái dòng sông như là lạnh, à, ờ, nước ở đây rất là trong xanh nó cũng là nước ờ, pha mặn nên là con sông này khá là sâu giống như đây là một cái lạch biển là đúng hơn là sông là bạn khách bên tàu ờ, chúng ta lên chỗ nữa đang thấy có những người là chúng ta mua nón mua mũ ở đây với một uh, một cái mũ như thế này giá bán ở đây là 40 ngàn quý vị bạn cái mũ này đây là 40 ngàn và quý vị bạn cái mũ phớt như thế này đó là 20 ngàn mũ phớt đỏ đó 20 ngàn và các cái mũ này là 40 ngàn mùa báo xa anh ba cây sau khi mà chúng ta mua vé xong mà chúng ta lên uh, chùa Lợi Âm chúng ta sẽ đến thuyền lên chùa Lợi Âm thì uh, cái khoảng cách từ bến thuyền đến chùa Lợi Âm nó rơi khoảng 4 km trên dưới 4 km trên cả nhở luôn với ờ, các bạn là khi chúng ta đưa con em con cháu nhỏ đi chúng ta ờ, hãy để ý đến ờ, ta kia là có một cái miếu cái gì đó có cái miếu ở trên một cái ờ, đây là nơi cập bến của ờ, tàu đi lên chùa Lê Còn mấy chục mét nữa thôi là chúng ta đã cập bến ta đặc sản ở khi mà chúng ta đi chùa Lê Âm đấy là ờ, gà đồi nướng đây quý vị bạn thấy ở đây cũng có gà đồi nướng luôn lên sát chùa nên mà nhà hàng này thì đang cầm ở đây chắc là do cuối cuối cùng chúng ta để xe được cái bản đặc sản là cà đùi bướm Vâng và video của kênh Việt Nam Hồ ngày hôm nay à, cái phần thứ hai là đi chùa Lỗ Âm thì à, xin tạm dừng ở đây à, thuyền đã cần đến để ra lên chùa thì à, để không bỏ lỡ những video du lịch đầu năm các phiên từ đầu năm hay những video thú vị của công ty ăn xe gỗ thì ờ, cũng mong rằng việc bạn ta hãy nhấn nút đăng ký kênh nhấn nút đăng ký ở đây là một ý của riêng bạn nhé theo dõi những video mới thú vị của kênh Việt Nam Travel xin hẹn gặp lại quý vị bạn trong những cái video tiếp theo của kênh Việt Nam Travel khi mà chúng ta ờ, mặc áo rồi là quý vị bạn à, tả áo lại ở cái thuyền luôn đấy ạ đặt vâng, ờ, cởi áo tả lại cho thuyền luôn nhé rồi xin mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục tuần ăn cho hồ để khám phá ờ, rồi mới quý vị đi tour lên thuyền đầu bắn nhé